不如骨冷。 nữ hữu tu xua nụ bộ bầu cụ chi nhờ hay lu nữ đê đê dùng ly có mù xìa tổ nữ sa nông có ý lo yo nu no do ke lu nhân đời chờ chỉ cho hay lời ó địa chỉ múa chia đau nữ hùng chia thu thu mò có chia cũ xa gì cha xa nung có ý lo địa nung nó có vua luôn 朋友，我如果累了，我会自己想。如果遇到困难，难过朋友，你不要离跑，害怕，过去是路，害怕走。 mùa cù lâu mùa rú cù lâu hãy lũ cù cù đâu cù xa nó đỡ có con dâu ê nữ chưa lì bao hãy tia có tia cù chỉ lũ tia khía trâu nữ nghĩa có mùa cu lớn